Bộ phim Tình yêu quê hương Tập 7 Tôi nói nè, đồng chí tạ đại cước chủ nhiệm hội phụ nữ Gì mà đồng chí tạ đại cước chủ nhiệm hội phụ nữ Gọi như vậy không phải chứ